bất kỳ loại da nào mà các hãng thuộc da có Kỳ lân sẽ đáp ứng cho quý khách với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn không bị bọt vàng và với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật nhận hột chuyên nghiệp thì tỷ lệ rớt hột hầu như là bằng không về kỹ thuật cũng như là về tiêu chí tuyển chọn hột kim cương và gắn từng hột kim cương cho đồng nhất và đều và đẹp và tất cả những chính sách khác của mình Kỳ Lăng cũng có tiêu chí riêng của Kỳ Lăng đã tạo nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lăng Luxury ngày hôm nay Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury, kỳ lăng luxury.com Hôm nay Kỳ Lăng xin phép giới thiệu với tất cả quý khách bộ sưu tập đồng hồ chế tác bằng vàng khối và kim cương thiên nhiên Đây là mẫu chế tác theo hãng đồng hồ Patek Philippe Một sản phẩm chính hãng thì giá rất là cao và khó mua và để sở hữu được em nói dễ dàng hơn thì Kỳ Lăng ra đời những sản phẩm chế tác như thế này tất cả chất liệu à, chỗ nào bằng vàng là bằng vàng 18K AO750 à, đúc từ bằng Y và hội chuẩn nên màu sẽ cực kỳ chuẩn và đây là cụ thể là một chiếc đồng hồ full vàng và kim cương baguette full vàng khối 18K AO750 à, và đây là chiếc vàng hồng Ruon thì hiện tại trên màn ảnh video này thì có hai phiên bản một phiên bản là à, mặt và vỏ là full vàng, vòng bezel full kim cương baguette. Dây là bằng da cá sấu và một phiên bản Dylan đang đeo trên tay là mặt y chang nhau, full bằng vàng hồng và kim cương baguette, cọc kim cương luôn, ba kim một lịch và dây thì bằng vàng nguyên khối. Có nghĩa là hai chiếc đồng hồ này y chang nhau, chỉ khác nhau option là một cái là dây da và một cái là dây bằng vàng nguyên khối thì tùy theo nhu cầu và tùy theo tài chính của quý khách muốn bỏ ra để sửa em nó thì option là dây bằng vàng luôn dây bằng da luôn thì dây bằng da sẽ chi phí và giá thành sẽ rẻ hơn và da thì quý khách thích da gì da cá sấu da bê da cá mập bất kỳ loại da nào mà các hãng thuộc da có Kỳ lân sẽ đáp ứng cho quý khách hoặc là khi chúng ta dùng dây da một thời gian và không thích dùng dây da nữa muốn chuyển thành dây vàng thì mình sẽ đặt thêm bộ dây vàng đưa vào Kỳ năng sẽ làm cho quý khách hoặc là khi quý khách đang đeo thích đeo hoặc là mua sản phẩm dây bằng vàng khối và sau một thời gian thích thay đổi dây da thì mình mua thêm bộ dây da nữa da gì màu gì là quý khách chọn Kỳ năng sẽ đáp ứng và Kỳ năng sẽ thay cho quý khách vào đến khi vài bữa có khách thích thay đổi thì mình lại thay dây có thể là mình dùng nhiều dây da màu đỏ màu đen màu trắng vân vân và mình thay vào theo mùa mà mình dùng và đối với sản phẩm đồng hồ thì quý khách thích vàng gì vàng hồng rugol vàng vàng vàng chanh hoặc vàng trắng chị Lăng sẽ thực hiện và đáp ứng ngay đúng nhu cầu của khách luôn về kim cương thì à, hiện tại cụ thể đây là kim cương Baguette còn nếu như quý khách không thích kim cương baguette thì chúng ta dùng kim cương tròn như là chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe chế tác của Kỳ Lăng đây Kỳ Lăng Luxury là đơn vị chuyên chế tác tất cả những sản phẩm bằng vàng nguyên khối vàng 18K EU750 chuẩn châu Âu và kim cương thiên nhiên à, cụ thể như là đồng hồ nè à, nhẫn nè lắc tay nè điện thoại nè nói chung tất cả những cái gì bằng à, vàng nữ trang hay là bất cứ cái gì mà bằng vàng quý khách thích làm thì chị Lan sẽ thực hiện cho quý khách luôn rồi và ngoài ra về da thì chị Lan cũng chuyên về da và hỗ trợ da cho đồng hồ luôn chị Lan có nguyên một kho da cá sấu da cá mập da đà điểu da tất cả các da của các hãng mà công ty và chuyên thuộc da luôn Chị Lan sẽ gửi catalog màu sắc da cho khách chọn ví dụ như khách thích làm túi làm đồng bộ với da đồng hồ khi đồng hồ đồng bộ với túi làm chung một cặp đồng hồ áo hoặc là hoặc là giày dép túi sách vân vân thì lan sẽ thực hiện nha ví dụ như quý khách đang dùng những sản phẩm mà đang có của mình mua từ lâu bị cũ thì đem đến với Kỳ Lăng, Kỳ Lăng sẽ hỗ trợ sửa ba cho quý khách Còn đối với những sản phẩm mà quý khách dùng mua từ lâu ở đâu đó mà bị hư, bị rớt, à, nút chỉnh, nút nấm hay là bị mẻ vàng, bị rớt kim cương chẳng hạn đi thì đến với Kỳ Lăng, Kỳ Lăng sẽ thực hiện sửa ba và hoàn thiện lại sản phẩm như ban đầu cho quý khách và đối với những sản phẩm quý khách dùng bằng dây, dây da bị Ờ, hư thì Kỳ Lan sẽ thực hiện thay da cho quý khách theo đúng màu yêu cầu màu thích của mình hoặc là nếu như những dây đồng hồ của khách bị xệ bị bị biến dạng cái kiểu dáng đi thì đến với Kỳ Lan Kỳ Lan sẽ phục hồi lại cho quý khách luôn và khi chúng ta sử dụng đồng hồ mà bị chậm giờ bị chạy sai hay là bị vấn đề gì về đồng hồ thì cũng liên hệ với Kỳ Lan luôn Kỳ Lan sẽ thực hiện cho quý khách và ngoài cụ thể ngoài hai chiếc đồng hồ ờ, cùng kiểu này mà khác option là dây da thì chị lăng có chế tác thêm một chiếc nhẫn đồng hồ cũng theo option là full vàng hồng và kim cương nhưng mà kim cương tròn máy của chiếc nhẫn đồng hồ Patek Philippe này chạy bằng pin nên giờ cực kỳ chuẩn còn chiếc đồng hồ chế tác Patek Philippe này là máy cơ nếu như chúng ta không đeo thì chúng ta phải dùng cái hộp để cho nó quay đồng hồ để cho đồng hồ luôn luôn hoạt động còn nếu như chúng ta đeo hết cốt trữ mà không đeo mình cắt đi mà nó chạy hết cốt trữ rồi thì đồng hồ sẽ đứng lại mình sẽ lên cốt lại cho nó và mình chỉnh lại giờ thì hơi mất công một chút khác với máy pin là vậy và đây là một sản phẩm uh, à, V2 chính hãng và được kỳ lăng đính thêm kim cương và chế tác thêm phần đuôi ở dưới đáy này bằng vàng nguyên khối và đính kim cương có nghĩa là nguyên cái máy này chính hãng từ hãng Vetu và được kỳ lăng chế tác đến kim cương thêm và phần dưới này chế tác thêm phần đuôi bằng vàng nguyên khối 18K ở 50 và đến kim cương lên và gắn thêm một viên kim cương 2 ly ở dưới đáy rất là đẹp rất dễ thương và chiếu Nói chung là quý khách thích chế tác bất kỳ cái gì quý khách muốn thì liên hệ với Kỳ Lăng Quý khách hãy đưa ý tưởng cho Kỳ Lăng hoặc là đưa những cái sản phẩm mà mình từng thích từng thấy ở đâu đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ trao đổi với quý khách để thiết kế design tạo thành những à, file d hoàn chỉnh hoàn hảo cho khách xem và kỹ năng sẽ thực hiện thành sản phẩm hoàn thiện hoàn hảo như vậy với công nghệ nén vàng cực kỳ chuẩn không bị bọt vàng và với đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp và đội ngũ kỹ thuật nhận hột chuyên nghiệp thì tỷ lệ rớt hột hầu như là bằng không gần như là bằng không luôn và những hột kim cương tròn hay baguette gì cũng vậy đội ngũ kỹ thuật của Kỳ Lăng sẽ tuyển chọn từng hột và cho nó đồng nhất theo tiêu chí của các hãng lớn mà họ đã từng làm và từng phát triển và từng thành công có nghĩa là tất cả những sản phẩm gắn hộp thì họ sẽ chọn những hộp tương đồng và đều với nhau chứ không phải là chọn bừa chọn đại vô để thành hoàn thiện sản phẩm Kỳ lân cũng vậy, Kỳ lân cũng áp dụng những chính sách như những hãng lớn đó và với kinh nghiệm riêng biệt, chuyên nghiệp của riêng mình, riêng Kỳ lân Luxury kết hợp lại đã tạo nên tên tuổi thương hiệu của Kỳ lân Luxury và những chính sách đặc biệt hơn về kỹ thuật cũng như là về tiêu chí tuyển chọn hồ kim cương và gắn từng hồ kim cương cho đồng nhất và đều và đẹp và tất cả những chính sách khác cũng mình Kỳ Lăng cũng có tiêu chí riêng của Kỳ Lăng đã tạo nên tên tuổi thương hiệu Kỳ Lăng Luxury ngày hôm nay và Kỳ Lăng tiến hành căng thử chiếc đồng hồ full chiếc đồng hồ bằng vàng và kim cương có dây bằng da trọng lượng của chiếc đồng hồ này là bao nhiêu chiếc đồng hồ này là 102,3 gram tương đương với hai lượng 270 hơn hai lượng 7 Vâng và như vậy video clip đến đây xin được phép kết thúc Kỳ Lan cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đã xem video này Kỳ Lan chúc tất cả các thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lan Luxury. Hãy ủng hộ Kỳ Lan bằng cách subscribe, đăng ký kênh YouTube này cũng như like theo dõi trang fanpage này để cập nhật nhiều video hấp dẫn về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao trong thời gian sắp tới. Hãy truy cập vào website kỳ luxury com để xem những sản phẩm mới và giá cả hoặc gọi trực tiếp cho Kỳ Lân hotline 0901 247 247 hoặc kết nối qua Zalo 0901 247 247. Đội ngũ của Kỳ Lân sẽ hỗ trợ quý khách tất cả những gì về những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.